Ờ, kính chào các bạn, ờ, như ngày hôm qua và hôm kia chúng tôi cũng đã đăng tải cái nội dung thông tin là việc công ty VinFast ờ, tại Việt Nam đã tổ chức ra mắt xe ô tô VinFast tại Đức ở khu vực này và chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn bởi vì những cái bình luận và những chia sẻ và những cái quan tâm rất lớn của các bạn trong và ngoài nước đối với các bản tin video mà chúng tôi đã đăng tải nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã gặp phải những cái trắc trở và những cái khó khăn nhất định đó là việc sau khi chúng tôi đăng tải cái nội dung ba video đó thì lập tức có rất nhiều những người bình luận uh, một cách uh, thô bạo, nguy hiểm uh, vào trang Facebook và YouTube của Thời báo .d của chúng tôi để đe dọa, uh, giết hại ám sát cũng như là tìm tìm tôi để làm một cái việc mà bạo lực nào đó thì đây là một sự rất là nguy hiểm mà khi một công ty VinFast ra mắt xe ô tô ở đây uh, cuối cùng thì lại đem lại kết quả không tốt đẹp gì cho lắm với việc là đe dọa một cái nhà báo hoạt động tại Đức uh, để uh, có thể không cho người ta nói nữa thì là uh, Nội dung mà đe dọa thì rất nhiều thưa các bạn, đây là những cái thông tin mà tôi ờ, xin chia sẻ với các bạn đây. Đây là những cái nội dung đe dọa của rất nhiều người đã bình luận lên trên cái trang của thời báo.d ờ, mà chúng tôi đã có copy được một số chứ không phải tất cả nhưng mà về rất nhiều chúng tôi không thể copy hết được bởi vì có hàng nghìn bình luận trong một cái ờ, video của chúng tôi. <clears throat> Và tôi xin chia sẻ một cái nội dung thứ nhất là của người là Nguyễn Trúc. Họ viết rằng là thằng mặt phụ khoa này nằm bãi rác thải của nước ngoài thuê lính uh, bắn tỉa của Nga bắn toác sọ mày đấy thì đây là cái nội dung mà rất là nguy hiểm bởi vì là uh, như các bạn đã thấy là cái bình luận này là đe dọa trực tiếp đến tính mạng uh, của của tôi cũng như là của cái ban biên tập của thời báo.de và cái việc mà ra mắt một công ty VinFast mà phải dùng những lực lượng như vậy vào để bình luận để đe dọa thì có khác gì uh, tôi nghĩ rằng nó giống như là một uh, khai trương một cái văn phòng một cái trụ sở hoặc là một cái sản phẩm của một cái tổ chức uh, khủng bố chứ không phải là một cái sản phẩm ô tô để bán cho người Việt Nam tại Đức và cũng rất tiếc là trong cái buổi hôm đó thì có một số người Việt Nam ở đây cũng đến dự ờ, Và tôi cũng đã cố gắng ờ, hỏi họ để họ có thể ờ, phỏng vấn họ ở trong cái khu này Thế nhưng mà rất là khó bởi vì họ từ chối trả lời phỏng vấn có lẽ họ sợ Hay là họ tham gia một cái hội kín nào đó thì tôi không biết Bởi vì những cái nhà báo cộng đồng ở đây thì những cái người mà hay chụp ảnh quay phim và đưa lên cộng đồng thì cũng ít người được được đến đây để có thể đăng tin và họ rất lựa chọn và họ gần như là tổ chức kín ở trong đó mà một cái việc mà tổ chức ra mắt sự kiện của ô tô VinFast tại Đức mà lại tổ chức kín như vậy và có cái thái độ là đưa những cái người bình luận và những cái đe dọa giết hại ám sát thuê uh, lính của Nga sang đây là bắn chết uh, tôi thì đây là cái điều mà đặc biệt nghiêm trọng tại Đức bởi vì đó là cái phạm và cái tội phạm hình sự tại Đức và có chia sẻ tiếp theo của cái người khác là uh, Nguyễn thì nói rằng là hãy bịt miệng thằng này lại Vâng, đấy, hãy bịt miệng thằng này lại Tức là không cho phép nói nữa Mà không cho phép nói ở Đức thì nó có tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do biểu đạt và cái điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được Bởi vì ai cũng có quyền lên tiếng, ai cũng có quyền thể hiện cái chính kiến của mình ở Đức Mà không sợ bị trừng phạt, không sợ bị đe dọa Nhưng có những lời lẽ đe dọa như thế vậy Trực tiếp ờ, đến tôi và ban biên tập Thời báo và những cái người cộng sự của tôi khi đi quay ờ, phát hình như thế này để phục vụ các bạn Thì đấy là một tội phạm, cấu hình của tội phạm hình sự tại Đức Và những người này thì không phải là chỉ ở Việt Nam Mà tôi thấy có những người ờ, có địa chỉ và họ đang là họ ở Đức và ở châu Âu Thì tất nhiên là những người đó thì chắc chắn sẽ gặp phải phải có những cái việc là bị cảnh sát mời lên khi chúng tôi uh, chuyển cái thông tin này cho phía cảnh sát Đức thì họ sẽ phải mời lên hỏi cái người đó tại sao đe dọa tại sao uh, dọa giết một cái nhà báo ở Đức khi người ta làm tin đăng tin để phục vụ bà con bạn đọc trong và ngoài nước như hệt như vậy một người nữa tên là Kiên Duy thì nói rằng là thằng này nó sinh ra để làm khó Việt Nam hay sao không cho nó một viên cái từ mà không cho nó một viên là cũng rất nghiêm trọng bởi vì đó là cái từ ám chỉ là bắn chết bằng một viên đạn Mà như các bạn đã biết ở Đức thì cũng đã từng xảy ra những vụ việc đó như trước đây vào tháng 7 năm 2017 thì cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức cũng cách đây không xa và sau đó đưa vào đại sứ quán Việt Nam tại Berlin rồi đưa sang Slovakia và bay về uh, qua Moscow và về Việt Nam thì cái vụ án đó hiện nay vẫn chưa kết thúc điều tra và phía Đức người ta vẫn quan tâm rất nhiều đến cái vụ án này uh, thì bây giờ lại tiếp tục có những cái đe dọa là dùng uh, súng đạn để bắn chết uh, nhà báo ở đây và là và trực trực tiếp là chỉ đến tôi bởi vì đấy là những cái beric tức là những cái thông tin mà tôi đưa ra để phục vụ bạn đọc thì tôi bị đe dọa bắn chết bằng những cái viên đạn kẹo đồng như vậy thì thực sự đây là rất nguy hiểm còn người tiếp nữa tên là Cao Nguyễn thì chia sẻ rằng Khoa mày Mày người Việt mà phản bội Mày mà về Việt Nam Tao nhìn thấy là tao xử mày không cần hỏi Đấy cái người Cao Nguyễn này nói là xử mà không cần hỏi Xử không cần hỏi thì cũng là rất, rất là nguy hiểm Ở chỗ là đây là cái hình thức mà phía Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường áp dụng Đối với cả những cái người hoạt động hoặc là những người đăng tin Nhà báo tự do, blogger tự do Đó là việc xử không cần hỏi Họ có thể đi ngoài đường như tôi như thế này Nhưng mà có thể bất cứ lúc nào bị một cái người khác đi qua tấn công Và nói rằng đấy là cái việc va chạm ngoài đường đường nhưng thực tế phía sau đấy là những cái mật vụ của Việt Nam họ cố tình họ làm như vậy để cho những cái người đăng tin bản tin và những cái người mà làm tin ở Việt Nam không dám làm tin nữa và nếu như vậy ấy, thì sẽ người Việt Nam sẽ không biết được những thông tin sự thật Cái gì đang diễn ra tại Việt Nam, cái gì đang diễn ra trên thế giới Và tiếp tục vẫn uh, nhiều người không biết Vì vậy họ mù quáng và họ tiếp tục lao vào ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam Một cái tổ chức uh, độc tài và có thể nói là hàng đầu của thế giới Và đem đến cái chết cả hàng trăm triệu người trên thế giới từ trước đến nay Đó là Đảng Cộng sản Và đấy là điều cũng nghiêm trọng Tiếp tục có người khác tên là Long Trần Văn thì nói rằng Con chó này thuê người giết mẹ nó đi đấy giết mẹ thuê người giết mẹ nó đi tức là cũng lại cấu thành tội phạm ở chỗ là đi thuê người để đến để giết tôi tại Đức đây để đây là cái tội ác cũng rất là nghiêm trọng một cái sự đe dọa rất nghiêm trọng và cũng là một cái tội hình sự nếu ở Đức mà đe dọa như vậy giết người như vậy thì có thể bị phạt tù đến 3 năm đấy là đấy là thưa các bạn như vậy mà Đức là chế độ tam quyền phân lập tức là ở Đức người ta xét xử và hoàn toàn công minh theo luật pháp không có ai có thể can thiệp được cả khác ở Việt Nam rất nhiều và Việt Nam có thể là uh, mua tòa án rồi là theo lệnh của đảng sẽ phải xét xử theo những cái án bỏ túi uh, và rất nhiều người đã bị tù oan uh, vì việc vậy thậm chí là bị giết oan bị bắn oan vì và thực tế là ở Việt Nam cũng đã tìm thấy rất nhiều người là sau đó mới phát hiện ra là họ không có tội nhưng mà họ vẫn phải kết án tử hình đấy là cái điều mà rất là đặc biệt nghiêm trọng ở Việt Nam nhưng ở Đức thì không thể thế được ở Đức họ sẽ rất công minh và họ làm uh, những cái việc uh, đe dọa như thế này uh, đến nơi đến chốn và khó có thể có thể trốn tránh được trách nhiệm đối với chính quyền uh, của Đức người tiếp theo cũng đe dọa cũng khá dữ dội đó là tên là tên là Hoàng thân Hoàng thì nói rằng là tên này nó phải ăn kẹo đồng mới biết thế nào là tội đồ phản quốc à, thế thì cái việc mà ra mắt cái xe VinFast ở đây à, bán xe cho cái người tiêu dùng mà tôi cũng là một cái người ở Đức và tôi nếu mà tôi muốn tôi có thể mua nhưng mà tại sao lại quy kết người ta vào cái tội là tội phản quốc nếu mà tôi đang tin về cái việc xe VinFast uh, ra uh, ra mắt tại Đức và tại cái khu nhà mặc dù nó không, không được đẹp như thế này nó rất là sập sệ và uh, Đức họ chuẩn bị cũng lập cái khu nhà đi rồi uh, nhưng mà thôi thì đây là cũng là một cái hình ảnh một, một doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm ra nước ngoài để có thể chào bán mặc dù họ chưa có hàng để bán à, mục đích phía sau là cái gì thì chưa thể biết thế nhưng mà cái việc mà chỉ mà quảng bá quảng cáo và đăng tin cho uh, VinFast mà bị trở thành phản quốc thì có nghĩa là một cái công ty này phải chăng phía sau đó là một công ty đó là công ty của nhà nước và công ty của Bộ Công an Việt Nam của quân đội Việt Nam lập ra để uh, xâm nhập vào thị trường, xâm nhập vào những cái cái cái nơi mà họ mong muốn thông qua công ty VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Chính vì vậy mà họ mới quy kết tôi với cái tội là tội phản quốc mà khi đăng những cái thông tin mà về cái việc mà ra mắt của xe VinFast ở đây. Ở đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là phía an ninh Đức của châu Âu cũng như vậy phải xem xét, suy nghĩ và tính toán là tại sao một cái xe VinFast khi anh quảng cáo bán hàng ở đây mà cái người đăng tin lại bị biến thành tội phản quốc. Thế như vậy là công ty này là công ty của nhà nước thì mới gọi là phản quốc được. Nhưng mà ở Đức thì không có cái từ phản quốc mà ở đây chỉ có đối lập hoặc là thông tin tự do, báo chí tự do mà thôi. À, tiếp theo mọi người khác cũng ờ, khá là khá là nghiêm trọng mà người này lại thậm chí họ còn xưng là họ nói là họ ở Đức Tên là Văn Nguyễn Thì nói rằng là đừng để bố mày gặp mày nhé Bố mày đang ở Darmstadt Đó Bố thằng Ba Que Đấy, Darmstadt, Darmstadt là thành phố ở phía tây của nước Đức, cách đây cũng khoảng vài trăm km không xa. Và tôi có xem Facebook của người Văn Nguyễn này, họ đe dọa này thì đúng thật họ cũng có thẳng thông tin là họ Darmstadt. Thì với những người như vậy thì chắc chắn là phía an ninh Đức họ sẽ mời lên nói chuyện. Và tại sao ở Đức mà lại đe dọa một cái ờ, nhà báo báo chí để giết người ta, đánh người ta à, như vậy thì đây cũng là một cái tội hình sự và chắc chắn những cái người như vậy uh, sẽ gặp hậu quả uh, cũng giống như cái vụ mà ông uh, Sơn Điền trước đây ở Biên Chèn uh, cách đây khoảng 600 cây cũng đã đe dọa tôi là cho ăn tiết canh ngàn và sau đó rồi thì Viện Kiểm sát của Đức họ cũng vào cuộc Cảnh sát Đức vào cuộc vào 5 giờ sáng họ đạp cửa lính đặc nhiệm của Đức đạp cửa xông vào và tịch thu toàn bộ những cái phương tiện uh, kỹ thuật tức là máy tính điện thoại những cái thứ mà có thể gọi điện hoặc nhắn tin đe dọa uh, giết tôi tức là ăn tiết kiêng ngan là một cái động từ là một cái từ rất là mạnh đấy là cái từ ám chỉ rằng là đấy để cắt cổ thì cái người đấy cũng đã bị hậu quả và bây giờ một cái người tên là Văn Nguyễn ở Nam Sát cũng đang đe dọa tôi là gặp ở đó đâu thì sẽ đập vào đấy đây là một cái đe dọa ờ, rõ ràng trực tiếp đến tôi và với cái việc mà báo chí còn một người khác nữa cũng đe dọa không kém phần nguy hiểm Đó là Hoàng Dũng Hoàng Dũng thì viết rằng Chưa biết sợ mafia Nga hả? Chưa biết sợ mafia Nga hả? Đây là cái từ mà thường uh, những cái đội uh, ở mafia hoặc là những cái người nó muốn chia hạ nhau ở Đức uh, hoặc ở châu Âu thì nó hay đem ra dọa và thậm chí có thể nó làm thật bởi vì là mafia Nga thì các bạn đã biết rồi họ có làm bất cứ như điều gì uh, miễn là có tiền và họ gần đây thì cũng có cái sự ờ, vụ ờ, xảy ra tại cái cái trung tâm Berlin đó là phía Nga cử người sang đây bắn chết uh, những cái người đối lập ở Đức ở ngay giữa trung tâm Berlin này và sau đó là cái quan hệ ngoại giao Đức với Nga là căng thẳng và quốc toán uh, cũng đã điều tra cho điều tra và xét họ xét xử đưa ra cái vụ việc đó là do phía Nga gây ra Thế thì cái việc mafia Nga ở Đức là không phải không có mà thậm chí là có có rất nhiều. Như vậy là cái đe dọa này là rất thực tế và có khả năng mà tôi phải gánh chịu cái điều đó. Đây cũng là cái việc mà tội phạm hình sự. Người khác tên là Phạm Hồng thì nói rằng nói thôi, biệt động Sài Gòn để ý rồi đó. À, thế người ta nói là biệt động Sài Gòn để ý rồi đó. Thì có nghĩa là ám chỉ rằng là biệt động Sài Gòn tức là cái mật vụ của Việt Nam từ Sài Gòn đã để ý đến tôi đấy là cũng điều cũng có thể xảy ra bởi vì là như vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lần trước thì họ cũng sử dụng mật vụ nhưng mà của Bộ Công an Việt Nam do ông Tô Lâm dẫn đầu và ông tướng Đường Minh Hưng ờ, chỉ đạo trực tiếp ở đây cũng như là ừ, hai cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại ờ, Berlin cũng cùng tham gia trong cái vụ bắt cóc đó uh, thì đấy là phía, phía Bộ Công an Việt Nam cũng đã làm. Thế nhưng mà mật vụ uh, tại biệt động Sài Gòn thì có nghĩa là đây là những đội biệt động đặc biệt đặc biệt của Sài Gòn, tức là um, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Nó có thể họ cử sang đây bằng cách nào đó họ sang đây có thể đi qua đường Nga, qua đường Ukraine, qua đường Ba Lan và cuối cùng vào Đức uh, bắn chết hoặc bắt cóc Nhông Trịnh Trân Thanh thì đều cũng có thể xảy ra đối với Việt Nam, đối với cái nhà cầm quyền tại Hà Nội thì không có gì là không thể Ờ, như cái vụ bắt cóc xảy ra chúng ta đã thấy không ai ngờ phía Đức cũng không ngờ rằng đấy là vụ bắt cóc uh, của phía Việt Nam chính vì vậy ban đầu họ không nghĩ rằng là sứ quán Việt Nam và, và Bộ Công an Việt Nam làm điều đó thế nhưng mà nhưng mà cuối cùng điều tra và xét xử 17 phiên tòa tại đây thì thấy rằng là quả thật là vụ này là do Bộ Công an làm và ông Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là ông Tô Lâm đã phải mượn máy bay của chính phủ Slovakia là bằng hình thức được cho rằng rút lót hối lộ ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia khi đó để bắt cóc đưa ông Trịnh Xuân Thanh ờ, về Việt Nam được thì phải có chuyến máy bay ờ, của chính phủ Slovakia. Tất nhiên ông ờ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia cũng vừa bị bắt trong tuần vừa qua thì cái việc này cũng sẽ liên quan đến việc ông Tô Lâm tới đây là sẽ gặp nguy hiểm trong cái việc uh, tiếp tục uh, là một cái ủy viên bộ chính trị thậm chí lên lên hơn nữa là lên tứ trụ chẳng hạn thì rất khó ở chỗ là nếu mà anh bị toán quốc tế xét xử và toán Đức của tòa án Slovakia xét xử và đưa ra lệnh truy nã toàn toàn toàn cầu thì Interpol sẽ phải bắt nếu ông Tô Lâm đặt chân đến những nước nào mà ký hiệp định với cả hãng Interpol như vậy Thì tương tự như vậy thì cái biệt động của Sài Gòn cũng rất nguy hiểm Thì cái này cũng phải đề phòng Vì ở đây rất là nhiều người Việt Nam Thậm chí có thể họ họ lặng lặng ở phía sau Họ làm việc cho mật vụ Việt Nam Cái điều đó đã được chứng minh rất rõ trong cái vụ bắt cóc sự chân thanh Rất nhiều người ở đây là họ hàng ngày họ đi bán hoa, bán quần áo, ờ, bán ờ, nhà hàng, bán tiệm Thế nhưng mà cuối cùng họ vẫn lại tiếp tay cho Đại sứ quán Việt Nam là mật vụ Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh Thì một số người có thể là cũng sẽ làm việc này cho biệt động Sài Gòn để đến ám sát hoặc là bắt cóc hoặc làm cái gì đó với tôi thì đây là một cái đe dọa hết sức thực tế và tiếp tục mọi người nữa là Lưu Tấn Trung thì nói rằng là tôi đang tìm thằng này ở đâu à, đang tìm thằng này tức là họ đang tìm và cái người này thì họ cũng ghi rằng họ ở Đức à, thì đây là cái điều mà cũng hết sức nguy hiểm bởi vì là cái cái chủ nghĩa cực đoan của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã được nhồi vào vào vào sọ của họ rất là sâu rồi họ sống ở nước Đức hàng rất nhiều năm nhưng mà cái não của họ vẫn luôn luôn uh, không thể sạch được và nó vẫn nghĩ rất độc tài, sẵn sàng dùng những cái biện pháp mà bạo lực nhất để đối xử với người khác mà không ờ, thể nói chuyện được và rất là nguy hiểm đối với những người như vậy. Thì đây là sơ qua những cái thông tin mà tôi đã cung cấp cho các bạn ờ, về cái việc mà bị đe dọa như thế nào. Và tôi có hàng hàng hàng hàng vài chục cái đe dọa như thế này. Đấy tôi đã in ra như thế này. Và tất nhiên những cái thông tin này tôi sẽ chuyển về cho phía cảnh sát Đức để họ điều tra, họ tìm những cái người này ở đâu, như thế nào và họ phải có trách nhiệm uh, hành pháp uh, để gặp những người này để trao đổi và để hỏi xem là tại sao họ lại đe dọa uh, nhà báo Lê Trung Khoa tức là tôi khi mà tôi đăng uh, cái sự ra mắt của xe VinFast uh, tại Đức uh, thì đấy là cái điều mà cũng rất đặc biệt ở đây mà hãng xe VinFast mà khi ra mắt mà huy động một đội ngũ được đội ngũ mafia rồi là mật vụ rồi là rất là nhiều những cái thứ khác để xông lên đe dọa trực tiếp ờ, đến tôi qua cái Facebook của tôi như vậy thì đấy là hành động rất nguy hiểm mà không biết rằng liệu có ai sẽ còn mua xe VinFast không và những người ở Đức có mua xe VinFast không khi họ biết những thông tin như vậy thì vậy phải chăng cái việc mà tổ chức ra mắt xe VinFast này chỉ là một cái hình thức bên ngoài Phía sau đó có thể là một cái cơ quan mật vụ Việt Nam gián điệp của Việt Nam hoạt động và lôi kéo những cái người Việt Nam đang ở đây tham gia vào cái tổ chức này ờ, để gây cái nguy hại cho cái người Việt Nam và những người Đức đang sống tại Đức và châu Âu. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới và chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận, chia sẻ những thông tin trung thực nhất ờ, đến các bạn. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.